hiện tại thì à, Nam đang đứng ngay ngã ba lộ tẻ nếu như mà chúng ta quẹo phải á, thì à, chúng ta sẽ đi về núi Sam Châu Đốc còn hôm nay à, Nam và sư ông Cụ Hú sẽ đi về phía bên trái đó là về phía hướng Chi Tôn Tịnh Biên từ lộ tẻ Chi Tôn này chúng ta sẽ đi theo hướng Chi Tôn Tịnh Biên và đến chợ Cần Đăng thì cái khoảng đường đó là khoảng tầm 7 km chưa qua cầu chợ Cần Đăng chúng ta sẽ quẹo trái quẹo vô kinh thì ờ, chạy, chạy khoảng tầm ờ, hơn một cây số là tới Vinh Quân Thẻ số 1 Xin uh, chào tất cả các bạn Hôm nay tiếp tục uh, chuỗi video clip đi tìm hiểu về sự tích uh, bí ẩn của cây thẻ Thì hôm nay Nam cùng với Sion Tu Hú sẽ hướng dẫn các bạn đi đến uh, cây thẻ số 1 Cây thẻ số 1 này thì nó ở xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang Sẵn thì hôm nay Nam muốn giới thiệu với các bạn là ở trên quốc lộ 9, 941 này thì có rất là nhiều tiệm bánh xèo rất là ngon Đặc biệt là chai mặn đều có hết các bạn nào mà có dịp đi ngang đây thì uh, ghé quán bánh xèo đảm bảo là ăn một lần mà sẽ nhớ tới già luôn ngon nhớ hay dở dở cũng nhớ mà ngon cũng nhớ luôn một lát thì uh, à, sư ông sẽ ghé qua bánh xèo để uh, cúng gia đình bà con siêu ông đây là một trong những quán bánh xèo nè các bạn bánh xèo như phượng bánh xèo bún nước lèo hột vịt lộn đầy đủ hết thường thì uh, buổi chiều những cái quán bánh xèo nó sẽ đông hơn tại vì uh, công nhân ở trong đường đi không có được trái nhựa như thế này đoạn đường này mới hoàn thành cách đây khoảng ờ, hơn một năm thôi bây giờ thì xe ông sẽ ờ, xi nhanh vào phía bên trái để mua bánh xèo ở đây có một tiệm bánh xèo tên là Bích Đào ồ ờ, chỉ có cái tiệm này là có khách nãy giờ mình đi mấy tiệm kia không có khách wifi đầy đủ dạ dạ dạ ở bên kia có cái cô đang làm bánh xèo các bạn nay đổ có chảo một hả chị tại vì à, à, ở đây à, chai mặn đều có hết dạ dạ bốn cái đợi đợi khoảng bao lâu móc cây hai dạ. dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi Ai có con sáo nè. Con này chim gì? mày tu hú chứ đâu phải kia ghét không <laughs> giờ đợi bốn có bánh xèo nhưng mà quán nước vẫn có phục vụ nước à rác quán lớn có cát nó không biết có tính tiền không đụng đi coi nào một hai ba vô <laughs> giới thiệu các bạn hôm nay uh, siêu ông thu hú để uh, giới thiệu các bạn cái địa điểm tham quan tâm linh đó là cái thẻ số 1 ở xã Cần Đăng huyện Như Thành An Giang thì cái thẻ này ờ, nó cũng giống như những cái thẻ khác thôi chúng ta ít không có thấy cái thẻ do trước đây là cái thẻ này nó ở vị trí dưới ruộng ngay sau rồi uh, bây giờ người ta thổi cát mà nâng cao lên rồi cái thẻ để y vị trí vậy thành ra đất sẽ cao hơn phần không thấy nhưng mà tại sao biết cây đó là cây thẻ cấp câu hồi năm 1800 khoảng 1851 thì chúng ta cũng biết rồi giờ do Phật thầy cử ờ, Đức Quảng Cơ định thành cấm thì theo tài liệu ai cũng nói vậy nhưng mà tại sao chúng ta biết đó là cây thẻ Thấy chưa hôm nay chúng ta phải tìm xem coi ờ, những người cao tuổi nơi đó họ sẽ giải thích cây thẻ này tại sao họ biết mà họ tất tận tận ngày hôm nay nữa xin mời các bạn cùng đi ờ, tìm hiểu một số người lớn tuổi trong đó có ờ, dì của sư ông tú hiện nay ờ, khoảng 95 tuổi ở gần kế bên Dương ờ, Quang Thẻ nữa chúng ta sẽ tìm xem ha là dạ, một lát chúng ta sẽ đi đến nhà của vị của sư ông dạ, dì đó là cũng ở trong đường ăn của sư ông à, dì sư ông ở gần dương Quang Thẻ cách chừng vài cái nhà tới rồi cho nên vị hai này lớn tuổi vị hai này cũng là 95 tuổi thành ra vị hai này sẽ biết rõ hơn những người khác chị hai có ông nội ờ, ông ngoại gì đó kể lại để biết rõ cây thẻ này như thế nào rồi mình hỏi thêm một số các anh chủ trị nữa đó tuy nhiên đặc biệt hôm nay ờ, cái vinh quang thẻ nó có một cái điều đặc biệt là có thêm một cái vị trong coi cái thẻ hồi xưa mà đã chết rồi gọi là quan cổ gì quan cổ gì gì đó để chúng ta tìm xem thì ông này trước đây cũng ờ, trong cô dinh quan thể rồi chết rồi sau này chôn lấp một thời gian rồi không ai biết ai rồi sau đó ờ, về báo mộng rồi tìm ờ, lấy cốt rồi sau đó ờ, nhập đồng lên thì ông nói rằng là ông trước đây đã canh chiếu dinh thẻ bây giờ cái mộ ông đã làm khang trang so với trước đây rồi chúng ta sẽ tìm xem bốn cái nhiều không bốn cái sách ngàn dạ vậy có nêm nếm gì không không dạ đây vậy là không có nêm nếm ha dạ ha để những gì ờ tiếp theo trong này là thịt heo với tép tôm tép thịt tép biển ừ, cô coi chơi cái tép đi à dạ cô thì cũng mời con ở trong con này nè dạ ở dạ, con đó mà ờ cũng đi chơi đi về rồi con chim nó chữ đi về con chim nó chữ nữa chữ quá trời chữ rồi ô quên chiếc xe gì ta bên kia có cái tiệm à, cơm chay miễn phí à, siêu ông? vậy là bên đó con có khách không cơm chai miễn phí xe chuyển bệnh miễn phí luôn cứ bánh xèo không, không. à, là... chai người có thấy xe đậu không hay là chưa tới giờ cơm chưa chắc là chưa, chưa tới giờ, giờ cơm, cơm hoặc là cái số lượng ngạn chai ít hơn ngạn mặn chắc vậy quá thôi bây giờ mình à, đi à, vô nhà bà hai dì hai cũng xong. đây ha Dì Tồn 34 km đây là chùa Kỳ Viên cách đây à, cách đó không xa là một cái chùa Khmer cũng bên trái đoạn đường này luôn chùa Preston một số người mà qua đời đó muốn quả tán thì ờ, quả tán tại cái chùa chùa gì nãy đó chùa Khmer nha dạ, đó địa điểm quả tán của người Khmer nhưng mà cái người kinh mình giật nó có đăng ký được quả tán chứ thường đóng hai ba triệu nữa chúng ta sau khi qua đời chúng ta chở xe ra đó cũng tin niệm Phật đó tùy theo đạo tôn giáo nào đó rồi ờ, sau đó đưa vô lò đốt củi đốt củi ờ đốt củi dài dạ, giờ dạ, chúng ta đem cho về chúng ta thợ chúng ta tự theo ba bốn triệu thì nó không rành nữa. thì ở châu thành thì có cái nơi ờ, mà để ờ, quả tá những người qua đời là ở chùa Khmer kế chùa Kỳ Viên bạn nào muốn cần thiết qua đời cũng muốn không có nơi chôn cất không không có đất địa chôn cất thì chúng ta có thể tới đó để mà quả tá ờ, tùy theo bỏ xong được rồi để cho nóc nhà được thì <laughs> rải đâu đó rải rải xuống lòng sông rải xuống lòng sông thì cái hồn sẽ không có nơi để bám víu đó nha hồn không có nơi mà để bám yếu cho nó mất sắc ở bên trái con đường là ủy ban xã Cần Đăng chưa qua cầu Cần Đăng chúng ta sẽ quẹo về phía bên tay trái có một cái hẻm nhỏ ở đây có một cái hẻm nhỏ ta sẽ qua cầu Phú Tổng à, lúc trước cây cầu này là làm bằng sắt nhưng mà sau này họ họ ờ, xây thành cầu bê tông tại lúc trước là cái cầu bằng sắt đó là xe xe hút bánh nó không có qua được dạ thưa bà hai con mới ghé thì ờ, cái này để cũng những hai chút xíu thôi bánh xèo ok cái gì anh để con hỏi gì hai chút xíu chuyện để đây đi đây à, ngồi lại nói Dạ, ngồi chân con. Dạ, vậy con ngồi bên đây. Ngồi đi. Dì năm nay như tuổi rồi, tuổi gì? Lý. Lý hả? Ủa lớn tuổi quá vậy? Dạ, mấy rồi. Mùi, mùi thân dậu tức một ba 1, 3, 5, 3, 7, bốn 6, 4, năm 5, Chín 95 tuổi hả? Ừ. Ủa gì nhỏ hơn ba con, ba con trăm lẻ một. Dạ. Dạ. Con biết đâu. Cái, uh, dì biết cái thẻ số 1 đằng kia không? có nghe kể không quan quan thẻ đó hả dạ hồi xưa đó là sao bà biết thì biết hồi đó vậy nè hồi đó chỗ đó nó quan địa như là, là ruộng ha ờ dạ không thể nhà nghèo ở vậy đó dạ rồi cái ông nó không biết ông gì ông đi phong phật gì đó rồi có cái ghe cui rồi đậu lại đậu cái chỗ đó đó dạ đậu dưới bến đó đậu cái bên đó rồi để lên bờ để làm quen thì cái nọ gì ở dạ. Sao ông mới mất dạ. ông mất rồi thật thầy hay gì đó gì ở đó thật thật cái thẻ ở đó bởi vì giờ ta mới lạnh đó lúc ông ngoại ờ, ông mà ba má cái gì đó ông ngoại đó ông ngoại ông nội gì ờ, gì đó biết không có nghe kể không thì mấy ông lớn là biết hết rồi có kể cái gì nghe không thì kể cái chuyện nó vậy thôi nhưng sao biết cái đó có thể ờ, chứ à. sao biết cái đó có thể cái ông đó ông lên vậy ông lên chỗ đó đó đó mà trời phật ta làm thì đâu biết gì thì chôn đó là biết chôn đó thôi là cái với ghe đi lên chôn ờ. nghe kể với ghe đi lên chôn cái ông này à, cũng chỉ tiên gì phật gì đó không phải đứa tự phạm hiểu không dạ để ờ, khó cái căn cái căn gì đó thì trời phật biết rồi đó phật sẽ đó mà sau này làm của là kiểu đó sao có nghe nói có từ thời gian nào đốt đất ruộng đốt rơm nó rồi đốt cháy cái thẻ có không cháy ừ. nhưng mà gì có thấy cái thẻ lần nào chưa có thấy không không có thấy nghe nói thấy gì không ha à? ờ nghe đây ông gửi rồi ngoài vậy đó dạ. biết ha có nghĩa là nhưng mà cái, cái ông đó nói chuyện cũng ngoại giao để quen lớn vậy đó dạ. ngoại giao nói là không có vậy đó kêu về đó cấm có nghĩa là kêu gì cấm ờ, cấm chỉ nghe kể không thấy không thấy chỉ nghe cui nghe cui dạ nghèo nghèo ờ. mà sao cái cây nó ba lớn có viên mình lên sao cấm nổi thẻ cái biết thẻ đâu cái gỗ bự mà cái gỗ bự lớn cái này là kêu là cái thẻ vậy hả nó phải là cái cây thẻ chứ không phải cây gỗ là mà ờ. dài tới hai mét cắt phải chữ bửu sơn thì hơn không phải sao cái đó từ sau sau đợi đấy đâu có biết được như vậy cái chiếc ghe đó là gì chỉ nghe ông ngoại kể lại ông nội ờ, kể lại ờ, ờ, ờ. đó ngày cỡ với nhau à dạ. ông ngoại rồi ông ông đó dạ. ông, ông ông nội của gì là ông ông gì ông tay tay ông ông ông sinh năm mấy ông mất năm mấy ông nhiêu tuổi trời ơi ông bây giờ có hai bảy như vậy nhưng mà vậy là ông ngoại cũng gì là ông xin lỗi ông nội của gì là, là biết chắc cũng thời đó ha quá rồi dạ chị biết vậy đó, tụi đó là có lẽ thiệt tình chứ không phải mà nói dối hiểu không nhưng mà hồi đó là ở dưới mắt ở tầng tầng như vậy dạ. tụi ông đó ông nghèo ông mới lên ông che cái máy vậy đó rồi ông tặng vậy nè rồi rồi mở ông tu luôn mở tu tại đó luôn ừ. rồi cái đó cắt có cắt cái cốc cái gì nhỏ nhỏ để cắt cái nhà nghèo mà dạ. hồi đó ha hồi đó hồi xưa mà sao bây giờ có ông qua cậu gì giờ mới nhập vô đó rồi trời ơi bây giờ thiếu gì nhiều ông nhập vô là cô biết ở đâu vậy là cái thẻ nhỏ thẻ nhỏ đó là cái miếng thẻ miếng thẻ ờ ờ ơi nghèo ờ, đó ờ. ừ. đi với ghe chút xíu à con cái môi à dạ, rồi đó thì mình nói sao mà cái khổ nhưng mà cái nói là mình phải định định cái người đó đừng phải đó phải là phải đó vậy là người đó ở đó tu luôn cấm đó tu luôn ở, đó tu luôn hồi đó linh vậy hồi đó linh là linh sao nói ví dụ như thế là ông sẽ quản lý cái, cái chỗ đó ông hiểu nhiều hơn mình nhưng mà vì lớn tuổi vì còn ông nội gì vì còn ba gì sẽ kể cái đó thì cái thời đó là thời của những ông nội ngoại ờ thời đại hồi đó là khác ờ. gì cái, cái, cái đời hồi đó là tao một chút xíu à mà tao biết nếu tới bây giờ đó nhưng mà nghe kể vậy là còn tấm chân nhỏ mà gì sao không biết được không biết được nhưng mà cái việc kể lại kể lại cũng nói gì cũng có cha mẹ ở đó dạ nhà nó ở gần nó được không mình cũng có ở gần đó dạ. nghe vậy thôi ừ. có cái chuyện điều quyền bí đó bởi bây giờ đó, quá trời rồi nhưng mà ý nghĩ tại sao tự nhiên cấm ba cây cấm cấm cái thẻ bằng ba bàn tay ba ngón tay hả nói là bằng bàn tay vậy nè ờ. không biết con nè dạ, dạ, dạ. rồi cắm xuống rồi đất đó cắm tại đó rồi cất chạy ở đó ở đó thì tù vì đó tại đó tù luôn rồi cũng không ai cũng biết ông đó cấm nó để làm gì bây giờ chúng ta tiếp tục lên ờ, mà đợi nhà ông bảy tới nhà ông bảy để tìm cho ông bảy à, số bảy lên bảy ơi thằng bảy mới là rồi cầm mới giờ mình đâu vậy? đi tìm hiểu cái thẻ câu như cậu lớn tuổi rồi biết cái thẻ hồi xưa nó ra làm sao <laughs> ông ờ, nghe ông ông ông nội ông ngoại gì đó kể cố rồi kể lại coi nó ra sao rõ ràng ừ. phải không bây giờ nó đâu còn nữa không nhưng mà không còn nhưng mà cậu biết cái cái cái gốc ghét nó là làm sao quan trọng cái đó đó nói hồi xưa là, là, là, là thì có một cái gốc lò táo gốc lò táo hả ờ ừ cũng cao vậy nè rồi qua nhiều năm nhiều tháng người ta làm cỏ người ta bỏ người ta đốt cái này nó cháy nó cháy cái cây đó đi nhưng mà sao mà biết cái đó là cái cái cái cái cây ờ, của cái cây quan thẻ gì hả ừ. chứ không phải nó dẹp nhỏ vậy hả không cây vuông vuông hả ừ. cây vuông dựng cao vậy nè vậy hả là ừ. ngoại kể rồi những người hồi xưa ta làm cái kia rồi sang mùa hạn đó ta chất đóng đó ta đốt yeah. Dạ. rồi cái cây đó hồi xưa ta không biết cái cây đó là cây gì cậu thấy cái cây đó không có, có thấy, không có, có thấy, thấy hả nhỏ xíu có thấy ờ rồi đốt rồi riết vài năm cái cây nó cháy đi rồi sao mới tìm ra cái di tích và cái dinh đó là cái cây cây thẻ ngộ ha à, ờ, cây thẻ rồi mới xây dựng lên cái cái dinh đó hồi xưa là nó bằng ờ, tre lá dạ rồi hồi đó nó dưới thấp dưới ruộng ờ mà không biết cấm cái đó nhằm mục đích gì hết cô ấy đức của hoàng trần văn thành đó dạ đức thầy sai chứ cấm là cấm ờ, là đức phật thầy ta an hay đức quỳnh giáo chủ thầy phật tây an dạ giáo chủ là sau này dạ là cái cấm này là bao bọc cái lúa cống yeah. Dạ. là nữa là lúa cống mà có nổ ra <laughs> thì nó chài tới cái dinh con thẻ thôi yeah. Dạ. tới nó mấy cái cây cống đó không chứ nó không bung ra ngoài này ha à. mà vì có người tưởng cái thẻ nhỏ này cất cải ở chứ không hả cây cây vuông ở uh -huh lớn mới lúc ờ, tiền lại chứ ờ, mấy cái ừ. nhỏ nhỏ nó nhỏ là một hai tháng là tiêu hết rồi tiêu hết rồi vậy là cậu ờ, bảy nghe ông ngoại kể chứ không phải không phải ông nội cậu kể ha không phải ông, cố kể ông ngoại hồi thời ông ngoại rồi còn ông cố nữa là hồi đó đó ông ở đây hả có cũng ở đây ở đây nhưng mà chắc ông cố biết rành hơn ờ cố mới sanh ra ông nội con để ra sao chút xíu ngoài đi ra ngoài được không quậy được ai cấp cả không được rồi má thôi coi tôi cái cũ đi rồi sao ai à, đúng rồi sai mười bảy đúng rồi bà hai đúng nhưng mà mình thấy cái phần ở trên bài bài nó có một khúc gỗ nó đem lên trên nó thờ lớn ở chỗ à, mà ba ở cầu chữ ếch cũng là cái gỗ to mình chỉ đỏ lại chứ đâu miếng thẻ nhỏ dữ vậy banana. mới nãy ờ, có giới thiệu các bạn là bà dì hai của ờ, sư ông Tô Hú ờ, năm nay là bà là 95 tuổi thì theo bà kể là do bà nghe được là do ba của dì kể lại mà ba của dì thì chắc cũng lẽ là cũng nghe ông nội của dì ông nội của dì là Quỳnh Văn Tây sinh năm 1863 ờ, và mất 1951 thì cái giai đoạn này thì chắc có lẽ là cái thẻ nó đã cấm rồi nhưng mà lúc này ông cũng chắc một hai tuổi gì khi sinh ra rồi 10 năm sau ông mới sinh tất cả ông cũng vài chục tuổi ông cũng biết được rõ nhưng mà theo nhận xét của bà dì hai thì bà nghe kể lại cái thẻ chỉ bằng bàn tay chúng ta cấm rồi ông nào nữa đợi đó cấm ở đó tu hiền luôn nhưng mà sao một số người thì nói cái thẻ là từ một lôi gỗ cây là báo vuông cũng giống như những cây thẻ ở ờ, số 3 với ờ, ở ờ, số 2 Vĩnh Thành Trung có một số đoạn thợ trên nó rất là to vậy thì không biết thẻ là miếng thẻ là cây gỗ bây giờ xin mời tôi cùng đi tiếp hành trình bây giờ thì Nam và Sư Ông Tô Hú sẽ đi tiếp đoạn đường này chỉ còn một đoạn ngắn mới tới Vinh Quang Thẻ ồ tới rồi à. nếu chúng ta đi thẳng là chúng ta vô ờ, đình Vĩnh Thanh cách đây khoảng 2 km đến đình Vĩnh Thanh đó cũng vô Phật thầy Tây An ờ, xây dựng Vinh Quang Thẻ số 1 Video clip tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá di đoàn thể số 1 và sự xuất hiện bí ẩn của lăng mộ quan cậu nhì. Và cuộc hành trình đó sẽ như thế nào? Liệu lăng mộ quan cậu nhì đó có liên quan gì đến cái thể số 1 hay không? Và các bạn cùng đón xem video mới được phát sóng hàng tuần trên kênh Thằng Mắm Philu Ký.